tràng một liên sám pháp lại nữa trong kinh phật nói hết phải chúng sanh đều có phật tánh chỉ vì từ kiếp vô thị đến nay điên đạo mê lầm không thấy không biết bởi thế cho nên không hiểu thiện ác không tin tội phước chẳng sợ nhân hòa công cao ngã màng không ưa kinh phật chê người hành đạo sở dĩ như thế là do tự mình không hiểu bản tâm chấp theo tà kiến xa lìa bản tốt gần gũi trẻ gây tội ngũ nghịch tạo nghiệp thập ác giết hại sinh linh ăn cho thỏa thích chơi bời phong đảng kết bạn du đảng rượu chè say sưa đánh đập Người hiền bên giật kẻ ác, thấy tiền của người muốn dơ viết về mình. Lửa tham bốc chai tối mặt tối mài lấy cho bằng được. Cậy mình giàu có khinh kẻ nghèo hèn đâm sai sắc dục không kể đạo đức trai với chân lý. Thế là tà kiến nói dối nói trá không trọng tôn ti khinh khi họ hàng. Tham lam tiền của không bao giờ chán bọn sen kéo kiệt không mất một đồng không bỏ một cách nếu nói câu gì là dèm chế người không còn nhân tình không biết lẽ phải nếu có giảng kinh hay điều thiện lời cũng chẳng thèm nghe những người như thế sau khi chết rồi phải đọa địa ngục không có kỳ hạn chịu những nỗi khổ không thể tả được tội đọa địa ngục khi đã hết rồi lại phải sinh vào những loài quỷ đói quỷ đói hết rồi lại làm súc sanh súc sanh hết rồi nếu được làm người mù điếc câm ngọng nghèo cùng khổ sở sinh nơi biên địa không được thấy phật không được nghe pháp không gặp hiền thánh chẳng biết vô thường không cầu trí thức những kẻ làm ác chịu bao như thế phật khuyên chúng sanh không nên tạo ác những đời ngủ trước ba độc bừng chay phước đức kém còi nghiệp căn sâu dày không tin lời phật những người trí giả nghe được hiểu ngay những kẻ hạ căn không thể tính thọ tu mười điều thiện được lên thiên giới tạo mười nghiệp ác vào ngay ba đường nếu ai không tin hãy đọc kinh điển người nào làm được một điều thiện thôi hiện ở đời này hướng phước vô lượng qua bao kiếp sau sinh được cõi trời đầy đủ thú vui nhưng một điều ác gặp ngay ác bao chịu khổ vô cùng ngày sau chết đi phải đọa vào địa ngục đau đớn ê chề kinh chiết phục nói một vị thiên tử trên trời đau lời khi hưởng hết phước năm tướng suy hiền. Thấy sau khi chết đọa làm kiếp lẫn sầu muốn vô cùng ngay trong lúc ấy trên trời có tiên Phật có thể cứu tội của nhà ngươi mau đến cầu Phật xin Ngài cứu cho. Khi đến trước Phật, Ngài bảo thiên tử, Hết thảy các pháp đều là vô thường, Nên biết như thế lo buồn làm gì. Thiên tử bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn làm sao thoát được thân hình kiếp lần Phật bảo thiên tử, nếu muốn như thế phải quy y tam bảo, hướng về bồ đề. Vì thiên tử đó liền quy y Phật tu pháp đại thừa ngày đêm chăm chỉ. Trong bảy ngày sau, ông bèn mang chúng sinh xuống một nước tên duy gia liên nhà trưởng giả nọ ở trong thai mẹ ngày đêm quý y khi vừa mới sinh cũng quỳ quý y cả nhà đều sợ cho là ma quay muốn đem giết chết nhưng chỉ người cha biết rõ việc ấy nên ông nói rằng đứa trẻ thơ này là người phi phàm vì người đời này sống lâu trăm tuổi mà còn không biết quy y tam bảo huống chi mới sinh đã niệm tam bảo vì thế nên biết nó là phi phàm khi lên bảy tuổi thọ trì ngũ giới đến khi lớn lên bầm với cha mẹ xin được xuất gia tu các phạm hạnh được phật thọ ký liền chứng sơ hòa do đó mới biết ơn phật rộng lớn chỉ nghe tên phật mà được như thế huống chi tự mình cung kính cúng dường giữ gìn năm giới tinh tấn tu hành trang nghiêm cõi Phật. Tạo ruộng phước lớn thì sao không ngầu, vô thượng bồ đề. Vì vậy đại chúng hiện tiền nơi đây hải dốc lòng thành quy mạng kinh lễ đại từ bi phụ đệ tử chúng con đảnh lễ chư phật tội chướng tiêu trừ nguyện đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi nào có phật qua sen quá sinh thường nghe chánh pháp như giao tu hành biết được kiếp trước. Từng gieo nhân lành được gặp đại thừa thành bậc chánh giác hiển tiền đại chúng ở nơi đảo trang này. cần nên biết rằng người ta ở đời đạo tràng khó gặp Phật Pháp khó nghe. Tinh tâm khó phát ngày nay chúng ta nhờ có duyên lành được sinh nơi này sáu căn đầy đủ. Thân thể khỏe mạnh tướng mạo đẹp đẽ ăn mặc không thiếu được nghe Phật Pháp vậy nên mau mau phát nguyện tu trì hiểu thấu diệu lý cầu chính Bồ Đề. Bởi vì chúng sanh tuy sanh cõi này nhưng các niệm ác rất dễ phát khởi, mà những thiện niệm lại rất khó sinh bởi thế cho nên không chịu tu hành, không cầu yên vui vì vậy mà phải mãi mãi trôi dạt. Trong dòng luân hồi đều bởi sáu căn tạo nên ba nghiệp che mất chân tâm. Không thấy bản tâm mịt mịt mờ mờ không hay không biết nếu ở kiếp trước Diêu dũng bổ đề thì đến kiếp này tâm liền sáng tỏ Lòng không lười biến hăng hãy chăm chỉ dứt trừ tội ác cầu chứng đạo quả. Nếu có người nào phát tâm như thế, người đó mới là thật lòng báo ân vậy. kinh bảo tích nói người nghe phật nói niệm danh hiệu phật tụng đọc kinh điển người ấy diệt được hằng xa tội chương những người bố thí thọ trì trai giới không giết sinh linh thọ mạng vô cùng người nào nhẫn nhục tánh tình nhu hòa được vào chánh định người trừ tham vọng đưa dứt được phiền não người biết quán thân là đồ nhớ nhốt thì xa bể ai Người tu phạm hành trong chứng bồ đề, Người chăm thiền định thành bậc chánh giác. Đức Phật đã nói trong con người ta có mười hai bệnh. Bệnh căn sâu nặng không được thấy Phật, A nan hỏi Phật đó là bệnh gì? Đức Phật trả lời không kính cha mẹ đó là một bệnh. Ngu si tạo tác đó là hai bệnh gian xảo điêu hoa đó là ba bệnh lời nói hai người đó là bốn bệnh hay tìm lối người là bệnh thứ năm căn bệnh thứ sáu giết hại chúng sinh không biết hổ thẹn đó là bảy bệnh ham mê sắc dục là bệnh thứ tám kiêu ngạo khinh người, đó là chính bệnh. Phạm tội không hối là bệnh thứ mười, khen mình chế người là bệnh thứ mười một. Không biết lợi hay là bệnh mười hai, A nan lại hoài. Những bệnh như thế chữa bằng cách nào Đức Phật trả lời dùng thuốc đúng bệnh sẽ được thuyên giảm. Từ bi hỷ xã khiêm tôn nhung nhường tăng thanh đại thừa nói lời hiền diệu. Có lỗi lo đổi thương người nghèo khó kính người già ca. Người ta chê mình không giận không tức khen ngợi người khác nguyện độ chúng sanh. Có oan phải dạy kinh trên nhường dưới đó là phương thuốc trị những bệnh trên vậy. A à, nan lại hỏi những thứ thuốc đó tìm được ở đâu? Đức Phật trả lời ở núi Tu Di, A Nan lại hỏi Tu Di là gì? Đức Phật trả lời: Là thân người vậy hết thảy chúng sanh đều có sáu nạn, một là thân người khó được, hai là thân người khó đủ, ba là thiện tâm khó phát bốn là chân pháp khó nghe năm là trung quốc khó sanh sáu là đảo tràng khó gặp phật nói kể rằng gia sư tạo nghiệp trong trăm nghìn kiếp nghiệp cũng không mất đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì người gây nghiệp phải chịu quả bao nét mặt tươi vui đó là cúng dường miệng không nói dối đó là diệu hương lòng không sân hận đó là tịnh đồ ý không nóng nại đó là đạo tràng làm người học đạo mà không biết nhân suốt ngày bận biểu ham đắm sắc trần chỉ biết lấy nước lau rửa mặt mình mà không lấy thiện gội rửa lòng mình. Thôi làm mọi điều ác đó là nhân tình đầu. Dù trí hay ngu đều cần trước nhất là bỏ tham sân. Nếu có người nào được nghe Pháp này lầm tin bền chặt tinh tấn tu trì thường làm hạnh lành được vui niết bàn kinh niết bàn nói khi phật còn sống trong ao ca la có một con hên nghe phật thuyết pháp liền bò lên bờ ẩn trong đám cỏ lắng nghe phật nói có người chẳng câu thấy sâu thinh chúng vậy quanh đức phật mới chạy đến xem. Vì muốn nghe Pháp trong lúc vội vàng dầm lên con hên. Nó liền chết ngay và được sanh lên cõi trời đau lời. Bao bây giờ nó nghĩ mình vốn là hên vì nhân duyên gì được sinh lên trời. Bây giờ người trời tự biết thân trước nhờ nghe thuyết pháp mới được sanh thiên liền rời cung điện đến trước chỗ Phật kinh lễ bái tà. Phật lại nói pháp cho người ấy nghe, sau khi nghe rồi chứng được sơ hòa. Chỉ nhờ nghe pháp mà thành chánh giác súc sinh còn thế huống là thân người thế nên phải gắn chăm nghe Phật Pháp một lời vào tay. Nhớ nghĩ thật kỹ sẽ làm hạt giống đạo quả bồ đề. Muôn kiếp không dứt căn lành tăng trưởng nghiệp ác tiêu dần phát bồ đề tâm lập chỉ kiên cố cầu đạo vô thượng rộng độ chúng sanh cùng tu đạo quả cùng chứng bồ đề tinh tấn tu hành quyết không thôi truyền hiện rõ tự tâm quyết thành phật đạo thoát ly sanh tử chứng nhập niết bàn hiển tiền đại chúng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 nhất tâm đảnh lễ nam mô thì khi phật nhất tâm đảnh lễ nam mô tỳ xá phù phật nhất tâm đảnh lễ nam mô câu lưu tôn Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ tác nhất tâm đánh lễ nam mô đại mục liên tôn gia đệ tử chúng con dốc lòng thành khẩn cầu xin sám hối Nguyện sinh tội chướng thải đều tiêu trừ kiếp kiếp đời đời được sanh trước Phật. Được nghe chánh Pháp tu hành đại thừa đồng độ chúng sanh cùng thành chánh giác. Kinh Pháp bảo tạng có thuật chuyện rằng Cách đây đã lâu có một vị vua một hôm vua ngoạn tại khu rừng nọ. Thấy con mèo vàng ở phía tây nam nhà vua sai người đuổi bắt con mèo nó chạy xuống hang. Nhà vua lại bao đầu hang tìm kiếm đào được một lúc thì thấy toàn vàng chú vi năm dặm cùng thuận la vàng nhà vua thấy lạ đem chuyện hỏi phật đức phật bảo rằng đó là phước báo mãi từ kiếp trước trong thời đức phật tỳ bà thiên có một tỳ khiêu ngồi ở bên đường đặt bát trước mắt rồi tự nói rằng nếu có người nào bỏ vào bát này chút ít tiền của ngài sau người ấy trở thành đại phu tài sản của bao nước không thể tôi Lửa không thể cháy, vua không phá được, giặc không cướp được. Đúng ngay lúc ấy có người tiểu phu, có ba đồng tiền nghe lời ấy rồi sinh lòng vui mừng. Thành tâm phát nguyện bỏ tiền vào bát khi về tới nhà cách đây năm dầm Lòng càng vui mừng người tiều phú ấy nay là nhà vua, Nhờ cúng ba đồng mà được phước báo vàng rồng năm dầm, Được làm ngôi vua hưởng phước không hết, Vua nghe Phật nói mừng rỡ vô cùng. Liền ông liền phát nguyện thọ trì giới câm, sao được thành Phật chứng đại Bồ đề. Trong kinh Phật nói Ngoại thành xa về có người tịnh nữ khi Phật đi qua dân cơm cúng Phật Bỏ vào trong bát rồi lại lễ Phật Phật chú nguyện rằng trong một được mười, trong mười được trăm, trong trăm được nghìn, cho đến muôn ức mãi đến thành Phật. Người chồng không tin hỏi Phật tại sao cũng một bát cơm được nhiều phước thế. Lại được thành Phật, Đức Phật bảo rằng, cũng như có người trồng cây ni câu lúc đầu bé tí sau rồi cao lớn hơn bốn mươi dặm hàng năm thu hoạch không biết bao nhiêu huống chi bác cơm dân hiên cũng phật cũng được phúc bao nhiêu không kể xiết người chồng theo vợ đều được to ngộ cùng tu à, đạo quả đều chứng bồ đề theo lời kinh dạy cố gắng tu à, trì tội chướng tiêu trừ nghiệp căn thanh tình cha mẹ hiện tiền sống vui trăm tuổi tổ tiên qua khứ rủ sạch oan khiên nếu tự bản thân không thể bố thí, nhưng thấy người khác làm điều phước thiện. Sinh lòng tùy hỷ cũng được thôn lây. Tất cả mọi người nên phát thành tâm cầu mọi phước đức để báo ân thâm cha mẹ hiện tiền quá khứ thân thuộc nhờ công đức ấy đều được giảng sanh cùng về tịnh độ đời này nếu chẳng phát tâm kiếp sau thân người khó được nếu có những người thiện nam thiện nữ phát tâm sám hối nguyện báo từ ân không những cha mẹ trong đời hiện tại mà cả lục thân. Nghìn kiếp xưa kia cho đến tất cả chúng sinh trong sáu ngã ba đường, cũng được nhờ ơn công đức bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng. Hãy phát tâm thành quy mạng kinh lễ đức đại từ phủ của cả thế gian đệ tử chúng con phát cùng kính tâm cầu xin sám hối hết thể tội ác tự trọng ngu nghịch nhờ quy lực phật đều được tiêu trừ không dám tạo nữa hiện tiền đại chúng ân cần phát tâm lớn tình tân sám trừ tội căn nhỏ nhiễm cố tu định huệ mong cầu cho được cái tâm sáng suốt bởi vì lòng người vốn là quyển hoặc tội khó định luận giá lại thiện ác chia làm hai đường thuận nghịch khác nhau nếu tạo tội ác nghịch, với niết bàn thuận với sanh tử, Muốn rõ thuận nghịch lược kể mười tâm, Một là vô minh điên đảo mờ mịt, Phiền não mê hoặc xúc cảnh sanh tâm gây nên tội ác chịu mọi khổ nào hay là gặp gỡ những bạn xấu xa bắt trước lẫn nhau tâm ác càng mạnh, tao nên tội nghiệp phải đọa địa ngục chịu mọi khổ nào. Ba là tự mình trói buộc tâm mình tự quy thiện tâm ác nghiệp sâu nặng. Thiện nghiệp mong manh cho nên làm ác chịu mọi khổ nào bốn là trong ngoài đều đủ tự chẳng tu thiện còn phá người khác đôi với việc thiện lòng không vui mừng. Vì thế gây tội chịu mọi khổ nào, năm là khinh khi người hiền. Tự khen đức mình sinh tâm kiêu ngạo, không lòng cung kính vì thế tạo tội chịu mọi khổ nào sáu là ý mình giàu có quyền thế cao sang phong tung dông dở tha hộ làm càng vì thế gây tội chịu mọi khổ nào bảy là không nhận khuyết Điểm che dấu lỗi lầm bề trong độc ác ngoài hiển hiền lành. Bởi thế ghi tội chịu mọi khổ não tám là thân hình khỏe mạnh báo mình không chết. vọng tưởng tham cầu không sợ nẻo ác vì thế tạo tội chịu mọi khổ nào chính là ngoan cố hung hãn càng dở thô bầu không có liêm sĩ bởi thế gây tội chịu mọi khổ ở não mười là bác luật nhân hòa không tin thiện ác dứt mọi căn lành thành kẻ bất tin bởi thế tao tội chịu mọi khổ não mười tâm như thế đều do ba độc tao nên kết nghiệp không ngày giải thoát hết mê đến mê từ ám tới ám mãi đọa địa ngục không ngày thoát ly duy có chư phật thương xót chúng sinh như lũ con đò dùng mọi phương tiện mở cửa giải thoát lập ra sam pháp dựng đạo tràng này để cho mọi người giải bài sam hối đổi các lỗi lầm bỏ ác làm lành có mười tâm thiện đối trị tâm ác như đã kể trên hiện tiền đại chúng nên phải dốc lòng chỉ thành tưởng niệm một là tinh luật nhân quả không hề ngờ vực làm thiện được phước làm ác chịu báo nhân quả rõ ràng nghiệp báo không mất Lòng tin là gốc người khôn nên nghĩ tin chắc như thế mới có lợi ích trong đạo trang này. Hay là phương pháp giết tội, hổ thẹn là gốc sam hối là cần. Những người hành đạo một lòng chuyên chúa siêng tu thập thiện đó là con đường lợi ích thứ nhất có thể tiêu trừ tội ác sâu nặng có lòng hổ thẹn ăn năn lỗi lầm giết trừ điên đạo làm được như thế mới có ích lợi trong đạo trang này ba là sợ hãi vô thường thân mệnh người ta như sương bụi sớm một mai chết đi khó lại được nữa. Nếu biết sinh lòng sợ hãi như thế không dám tạo ác các đức nghiệp duyên. Hiểu được như vậy mới có ích lợi trong đạo trang này. Bốn là chí thành giải bài khẩn cầu sám hối. Các tôi đã gây từ trước đến nay thầy không làm nữa. Không dám vô diêm tỏ bài như vậy mới có lợi ích trong đạo trang này. Năm là dứt hết tâm ác không cho tiếp tục không cho nảy mầm. Quyết tâm mạnh mẽ chí niệm bền bỉ giết trừ ác nghiệp có được như thế mới là sám hối tại đạo trang này. Sáu là mở lòng bồ đề nguyện cứu hết thầy, cùng vượt bên mê để sang bờ giác tâm nguyện rộng lớn. Bao trùm khắp cả phát tâm như thế mới có ích lợi trong đạo trang này. Bảy là sửa công lập đức tu trong tu trí huệ là công. Ngoài hành tinh tân là đức hẳn hãy chăm chỉ việc tâm lười biên. Như thế mới có ích lợi trong đạo trang này. Tám là ủng hộ chánh pháp không theo tà sư cầu cho Phật Pháp tồn tại lâu dài, để làm bé từ giữa nơi bể khổ, cứu giấc chúng sinh. Diệt lòng tà kiến sinh tâm chân tinh mới có lợi lộc trong đạo trang này chính là xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ giúp đỡ đại chung đạo phẩm cao thêm trí huệ sang suốt thường nhớ ân đức lập chi bao đền thường phát từ tâm cứu giúp hết thảy nếu được như thế mới có ích lợi trong đạo trang này mười là quan sát tội tinh dung nó là không Tội từ tâm sanh cũng từ tâm diệt, Tội phước không chủ đều không thể được, Không trong không ngoài, chẳng ở quảng giữa Không phải là thường cũng không phải đoàn, Không có không không là pháp vô tác như như tự tài nhưng vì chấp trước mới gọi tội phước xét đến ngọn nguồn tâm cảnh đều không vẫn lặng bất động đó là phá trừ cái tâm vô minh chấp trước vô minh diệt rồi sống chết cũng hết mười hai nhân duyên là gốc luân hồi cũng là khổ tập gốc của sanh tử nhân quả đều mất, thánh phàm không khác. Trí huệ bình đẳng sang suốt, trọn đầy chiêu khắp mười phương. Vì thế nên biết chưa Phật Bồ Tát không ngoài tử tanh. Trên báo ân Phật dưới độ chúng sanh lập, nên đại đạo gọi là Như Lai bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng trang nghiêm cõi Phật thiết lập đạo tràng. Khởi tâm báo ân lập chỉ bồ đề dốc lòng quý mạng đánh lễ đức thế gian đại từ bi phụ đệ tử chúng con dốc lòng sam hôi Nguyện xin tiêu trừ tất cả tội chứng mười phương chư Phật. Chân thật thấy biết ba cõi chúng sanh vốn dẫn trong sạch. Những chốn Phật ở thường được gọi là cõi thường tịch quan. Mười phương chư Phật tiên Pháp không dứt, Tỳ lâu giá na thường phóng hào quang soi nơi u ám cũng như dần trắng trên mặt biển cả như dựng mặt trời giữa chốn không trung vậy mà chúng con không biết dòng chấp mình người bởi thế cho nên trong pháp bình đẳng mà khởi phân biệt trong tâm thanh tịnh lại sanh nhiễm trước chỉ vì điên đảo đắm sai năm dục sống chết vòng quanh trôi nổi không dứt gây các nghiệp ác chẳng làm điều lành tạo tội ngu nghịch chấp theo tà kiến dèm chế kinh điền phi bán phật pháp nhục mà người tu ăn cắp của người làm điều bất chân, không kính cha mẹ chăng anh em. Không biết hổ thẹn lúc sống gây tội, khi chết đọa ngục lửa mạnh đốt cháy. Dao sắc cắt da kiếm nhọn đâm mình một đời tạo ác muôn kiếp chịu khổ. Lúc gây nên nghiệp thì chẳng biết gì nhưng khi chịu khổ tình tao biết hết dù có ăn năn thì cũng đã muốn rồi vậy nên đại chúng hiện nơi đây phải biết sợ hãi mở lòng bồ đề hối tội ba đời niệm mười phương phật vì cứu chúng ta tu đạo bộ đề nói pháp bình đẳng mở đường phương tiện gây được một chút thiện nghiệp giết được tội chướng muôn kiếp thoát cảnh địa ngục sinh về coi lành vào cửa chánh tín được về cực lạc hiển tiền đại chung lại nên chí thành quy mạng kính lệ mười phương chư phật hết thái hiền thánh tiên long bát bộ xin cùng giúp sức cho Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Nam mô cầu sam hối Bồ Tát Ma Hán Tát Thank you.